Zombie Apocalypse. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Phong Lan Rừng của em Và hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác một dòng lan khá là đặc biệt và rất là ít à, trên thị trường Mà các bác rất là ít thấy vì dòng này nó phân bố khá là hẹp Trước mặt các bác đây chính là một chậu huyết nhung vàng mà em à, được à, một người anh chuyên đi à, siêu tầm lan lan rừng ở khu vực chỗ em ở khu vực Bắc Sơn Lạng Sơn chuyên đi rừng tầm lan đã kỷ niệm cho em một khóm huyết nhung vàng rất là đẹp như thế này đây trong những hành trình đi tầm lan của anh thì em thấy là anh có hay gặp những cây huyết nhung vàng khá là hay nhưng anh lại không lấy nên là em đã nhắn nhờ anh lấy hộ và sau một là tuần chờ đợi thì em đã nhận được à, vài khóm huyết nhung vàng mà anh gửi tặng về giá trị thì loại này giá trị của nó không cao thế nhưng về độ đẹp thì nó rất là đẹp nhá em thấy nó khá là hay nhìn à, tổng quan thì nó à, bộ khuôn hoa của nó khá là giống với lan nhện nhưng màu sắc và cần hoa và cách thức ra hoa thì nó lại khác hoàn toàn so với lan nhện lan nhện thì nếu mà một cần hoa nó cỡ 20 cm thì nó chỉ có 2 đến 3 bông nó rất là lưa thưa thế còn đối với cây à, đối với dòng huyết nhung này thì nó rất là dày bông Đây, các bác có thể thấy này khá là rực rỡ về dòng huyết nhung thì nó sẽ có 3 loại à, nhiều nhất phổ biến nhất thì là huyết nhung đỏ và loại à, ít hơn thì nó là huyết nhung vàng và loại hiếm nhất thì nó là huyết nhung Việt còn huyết nhung Việt thì hiện tại nó rất là hiếm rồi rất là ít shop bán vì nếu mà không vào mùa hoa ấy thì chúng ta cũng rất là khó để chúng ta phân biệt được đâu là huyết nhung đỏ đâu là huyết nhung vàng đâu là huyết nhung Việt chính vì thế nên là cái vấn đề mà mua huyết nhung Việt ấy nó rất là phức tạp và rất là khó để chúng ta phân biệt nhé về giá trị thì nó có thể cao hơn rất nhiều so với huyết nhung đỏ và huyết nhung vàng còn đối với cây huyết nhung vàng mà trước mặt các bác đây em thấy một số bác cũng có nói là loại này khá là khó thuần Thế nhưng em không biết là các bác ấy ở đâu mà bảo khó thuần Theo em thì em thấy nó rất là dễ thuần Vì có thể là do các bác ấy mua vận chuyển đường xa Hay là gì đó vận chuyển nó gây gãy dập nhiều Thì nó sẽ rất là khó để sống vì cơ bản là cái lá của dòng huyết nhung nó rất là giòn nếu mà chúng ta vận chuyển xa thì nó có thể gãy ngọn và bị ờ, dập liềng xiểng nên là nó thối thì cũng có thể đó là những nguyên nhân khiến ờ, cây huyết nhung khó thuần còn em đây thì em ờ, lấy khá là gần ông anh ở bên Bắc Sơn gửi về đây thì chỉ nhận trong hôm trước hôm sau nên là em thấy cây nó cũng rất là khỏe và chăm khá là dễ đây các bác có thể thấy là em chỉ bỏ vào một khúc lũa cây trà hiêu mà chẳng có bón một cái gì cả nhưng có lẽ là cũng do cái dòng lan này đặc tính là nó mọc ở trên cao thường thì nó mọc ở những ngọn núi đá vôi khá là cao thế nhưng em lại à, treo ở nơi khá là cao và ở ven sông em à, treo ngoài này đây vì dòng lan này cũng khá là ưa nắng mà em à, treo ở trên cao và có dòng sông ở bên cạnh nên là gió sông nó khá là mát như các bác thấy này hiện tại gió khá là to nên em thấy nó thuần cũng khá là dễ nhưng có một điều rất là khó tránh đó chính là nó bỏ lá gốc này vì cái dòng lan này nó rất là hay bỏ lá gốc vì nó cũng là một dòng lan khá là ưa ẩm nếu mà chúng ta tưới được nhiều thì nó sẽ giữ được cái phần lá gốc thế nhưng à, em à, ít tưới nên là lá gốc của nó bỏ đến giữa thân luôn rồi <laughs> này còn rất là ít lá gốc và em cũng không có chăm bón nhiều nên là nó cũng không có phát triển vượt trội được còn về ừ, cái thân này thì nó nguyên tắc là nó như vậy rồi nó cứ cong queo nó dạng dẹo như vậy nó không thẳng và nó sẽ ra hoa ở những cái nách lá này những cái ngồng hoa này nó sẽ ra rồi nó phân nhánh ra và nó lại à, ra tiếp những nhánh hoa tiếp theo này nếu mà chúng ta chăm khỏe thì nó ra nhiều lắm thế nhưng đây em cũng chẳng chăm mấy cho nên là nó ra khá là ít những vòng hoa nó yếu hơn thì nó không phân nhánh luôn này các bác này nó chỉ có một chuỗi hoa như vậy thôi đối với dòng huyết dung đỏ thì nó sẽ nhìn xa nó sẽ đẹp hơn là nhìn gần thế nhưng còn đối với huyết nhung vàng thì chúng ta nhìn gần nó vẫn đẹp hơn là huyết nhung đỏ về mùi thơm thì loại này thì em cũng không thấy mùi thơm gì nhiều đâu Chỉ thấy nó có một hương nó hắc hắc, nó có ngửi gần Ngửi gần thì em chỉ thấy nó có một chút hương nó hắc hắc Chứ không thấy có mùi thơm của phấn hoa như một số loại lan khác đâu Nhìn tổng quan thì cái dòng này cánh nó cũng khá là mỏng Thế nhưng à, đặc tính là nó không có mùi hương cho nên là cũng không có Ừ, không có hấp dẫn côn trùng đến thụ phấn nên là khả năng đậu quả của nó cũng cực kỳ thấp và nó sẽ không nhanh tàn như một số loại lan nó thơm côn trùng nó thụ phấn nhiều về độ bền hoa thì cũng dao động từ 15 cho đến 20 ngày nếu mà chúng ta chăm được à, giữ ẩm phần gốc tốt nó hoa khá là bền còn về cách chăm thì rất là đơn giản em à, cũng có nói qua rồi nó chỉ bó vào những cây à, lúa như vậy thôi rất là đơn giản nhưng nếu mà các bác à, Này cho các bác xem này, ghép vào lúa này Do em à, tưới được ít nên là cái phần à, rễ xanh của nó cũng khá là ít Dòng lan huyết nhung vàng nó là một cây lan đơn thân cho nên là nó sẽ là dễ gió và những cái đầu xanh này đi được nhiều thì nó sẽ phát triển mạnh hơn những cái này là do nó thiếu ẩm nên là nó bị khô mất rồi nếu mà chúng ta không giữ ẩm tốt thì nó sẽ bỏ lá gốc rất là nhiều và em thấy nói về dòng lan huyết nhung này thì có rất là nhiều bác rất là thắc mắc vì các bác cứ bảo huyết nhung đỏ với cả phượng vĩ nó là một loại thế nhưng nếu mà các bác tìm hiểu kỹ thì các bác sẽ thấy nó có điểm khác biệt nó không phải là một loại nhé còn về khuôn cánh thì nó khá là giống nhau rồi màu đỏ rực rỡ thì nó là một rồi thế nhưng à, về thân lá này thân lá của dòng à, phượng vĩ nó sẽ thưa hơn là dòng à, huyết nhung này và lá của nó cũng sẽ rộng hơn nhé cái này thực ra nhìn như vậy nó khá là hẹp đây nó chỉ bằng một phần hai ngón tay của em thôi lá của nó chỉ tầm một sen hơn cũng có thể là do em à, chăm không tốt nên là lá nó bé như vậy hoặc có thể là do dòng này nó lá không có to nhưng à, phượng vĩ thì lá nó to hơn nhiều và thân của nó thì khá là to và lúc nào nó cũng thẳng đứng lên như thế này chứ nó không có cong queo dọn dẹo như cái dòng huyết nhung này đâu về phần ra hoa thì đặc biệt là cái dòng huyết nhung này này ra hoa rất là dễ nó chỉ cần nó trưởng thành là nó ra hoa đó và bây giờ thì em sẽ tiến hành à, bón phân cho cái à, chậu huyết nhung của em vì em cũng à, để như vậy không bón thì nó khá là yếu cây đây, vì nó không có dinh dưỡng nhiều ấy nên là cây nó khá là còi trong này thì em có bỏ một ít phân vào trong ờ, cây rỗng này để cho nó vừa có thể giữ ẩm mà có thể vừa ờ, cung cấp dinh dưỡng nhưng mà nó khá là ít nên là hôm nay em sẽ bó thêm và tiện đây hôm nay có chậu đơn cam cũng đang hoa thì em sẽ mang ra cho các bác cùng xem luôn nhỉ đấy khá là đẹp cây khá là rực rỡ bông hoa của nó khá là rực lửa thế nhưng à, hoa của nó thì bé quá theo em đánh giá thì đây là một loại làn hoa quá là bé luôn và cái hoa này này à, nó chỉ được tầm một tuần là căng lắm à, được một tuần là không tưới đấy chứ còn tưới thì thường là được 5 ngày là nó đã ngả sang màu khác và nó cúi xuống à, chuẩn bị rụng rồi đây là một loại lan khá là đẹp thế nhưng độ bền hoa không cao Thế nhưng à, cây này cũng khá là khó chăm nhé các bác nhé Nếu mà chúng ta để ở vườn mà có nắng nhiều ấy Mà chúng ta tưới nhiều thì nó cũng rất là hay bị à, thối phần ngọn này Điển hình như là chậu này của em đây à, Chậu này đây các bác Liên tục bị thối ngọn này Do là tưới muộn xong là nắng lên Nó ngấm xuống dưới này liên tục bị à, thối đọt đấy, cái này khá là khó chơi đấy nếu mà chúng ta không có mái che mưa và nếu mà như thế thì nó cũng phát triển khá là eo ọt này đây lá này cũng bị lốt rồi nhìn à, về lá thì nó khá là giống với cây huyên nhung đúng không các bác nhưng loại này thì lá nó sẽ dày hơn và rộng hơn một chút và nhân tiện hôm nay em cũng chia sẻ luôn tình trạng à, bộ rễ của cây đuôi cáo mà hôm trước em làm video chia sẻ cách khắc phục tình trạng dễ à, bị à, côn trùng cắt và tiến hành kích lại thì hôm nay em sẽ chia sẻ lại cho các bác xem là hiện tại nó đã như thế nào nhé để tránh một số bác là bảo là nói thì ai chả nói được chứ làm được mới khó thì hôm nay em sẽ review luôn cho các bác xem và em cũng sẽ không có làm một video riêng về chậu à, đôi cáo này nữa và hôm nay em cập nhật luôn cùng video này và cho các bác xem hiện tại rễ của nó này nó đang mọc ra chi chít này bên dưới này còn rất là nhiều đấy nhiều lắm và em cũng có nói rồi chỉ cần à, N3M và nha đam thì chúng ta kích cái tầm à, một tuần chúng ta tưới được một lần thì đây cái chậu này của em thì em cũng không nhớ rõ là bao nhiêu ngày thế nhưng là chắc đâu đó là chưa đến một tháng đó và hiện tại thì rễ của nó đã dài như thế này rồi này những à, thuốc tồn dư còn lại thuốc tím đấy hôm em rắc em có nói đấy thuốc tím đấy chắc là một số bác hiện tại đang à, khá là chật vật vì cái vấn đề bị cắt rễ mùa này những con cuốn chiếu rồi à, dán đất phát triển rất là nhiều cho nên là cái vấn đề bị cắt rễ là rất là phổ biến rồi thế nhưng à, chỉ cần chúng ta mua những cái thuốc tím này chúng ta rắc xuống thì nó bỏ đi hết không phải lo lắng các bác nhé còn nếu mà các bác à, cần thiết quá mà không có những cái thuốc tím đấy thì có thể liên hệ em em sẽ mua để gửi cho các bác thế nhưng em nói trước là giá em mua hôm trước em có nói rồi giá em mua đó là bao nhiêu rồi nhỉ 150.000 một kg ấy em có nói rồi giá đấy thì là giá bán của người ta chứ em không có độn giá lên nhá đấy là giá bán của người ta xong là nếu mà các bác mà gặp tình trạng này mà không kiếm được thì em mua giúp gọi là mua giúp các bác xong là em à, đóng gói vận chuyển cho các bác còn phí ship bao nhiêu thì tùy theo nhà vận chuyển người ta thu đấy là em chỉ nói trường hợp mà các bác thật sự cần thiết thì em sẽ mua gửi chứ em không à, xin sỏ nhé đó và em cũng không quảng cáo cho hãng thuốc này vì đây là thuốc tàu và cái hay nhất ở cái vấn đề rắc thuốc để à, trị cuốn chiếu này này thì nó không có rơi vãi ra môi trường này nó không ảnh hưởng đến à, người xung quanh đặc biệt là nó không hôi ra ngoài nếu mà chúng ta ở những khu dân cư như thế này mà chúng ta phun thuốc à, hôi nồng nặc qua bên kia thì họ chửi à, om cụt tỏi luôn đấy thế nên là cái vấn đề mà chúng ta hạn chế được càng nhiều càng tốt các bác nhé Ok và video của em cũng hơi liên miên dài dòng các bác thông cảm nhé Em cũng xin phép được kết thúc video tại đây nếu mà các bác lần đầu đi qua thấy hay, thú vị thì đừng quên để cho một like và một đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ thì em à, xin được nói lời chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo rồi.